hình mưa lớn diện rộng vẫn đang rất căng thẳng. Nhiều con sông đối mặt với nguy cơ siêu lũ. Đập Tam Hiệp của nước này, con đập lớn nhất thế giới cũng đã phải tăng cửa xả để giữ an toàn. Mưa lũ lịch sử ở Trung Quốc và việc xả lũ ở đập Tam Hiệp liệu là có ảnh hưởng tới Việt Nam hay không? Phóng viên chúng tôi đã tìm hiểu vấn đề này. Sau một tháng, mưa lũ ở Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Lũ lớn liên tục dồn về, gia tăng sức ép lên đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất thế giới ba cửa xả lũ đã được mở, tăng một cửa so với đầu tuần. Số người bị ảnh hưởng do mưa lũ lớn diện rộng gần gấp đôi dân số Hà Nội. Trong cái tháng 6 vừa qua, gần phần phía đông và phần phía đông nam của Trung Quốc đã xảy ra một cái đợt mưa lớn và cái ờ, hình thế gây ra cái đợt mưa này chúng gọi là ờ, phong mây U. Cái phong mây U này đã được các nhà khí tượng và Trung Quốc và Nhật Bản nghiên cứu khá là kỹ và các nhà khí tượng Việt Nam cũng nghiên cứu và đánh giá là cái phong mây U ít tác động đến Việt Nam. Nằm ngay ở phía nam của Trung Quốc, nhiều người không tránh khỏi lo lắng về việc mưa lũ Trung Quốc ảnh hưởng tới Việt Nam. Tuy nhiên, có nhiều cơ sở để khẳng định rằng mưa lũ Trung Quốc ít ảnh hưởng tới Việt Nam từ hình thế thời tiết đến vị trí địa lý. Từ đập Tam Hiệp đến biên giới phía Bắc nước ta khoảng 1.200 km và bị ngăn cách bởi địa hình đồi núi cao. Đập Tam Hiệp thuộc lưu vực sông Trường Giang, nếu có xảy ra sự cố, toàn bộ nước lũ sẽ chỉ giới hạn trong phần lưu vực sông thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Sông Dương Tử hay gọi còn gọi là sông Trường Giang ấy, nó bắt đầu từ phía tây của Trung Quốc và chảy sang khu vực phía đông của Trung Quốc, đổ ra khu vực biển Hoa Đông và không có cái nhánh sông nào chảy vào Việt Nam. Tuy mưa lũ ở Trung Quốc không ảnh hưởng tới Việt Nam, nhưng rõ ràng đây là bằng chứng cho thấy thiên tai năm 2020 rất bất thường. Không loại trừ khả năng sự bất thường này cũng sẽ xảy ra trong mùa mưa lũ năm nay của nước ta.